gia tăng thu nhập đối với những anh chị nào đang làm công làm thuê các anh chị ạ à, thì sau cái giờ làm việc chúng ta còn thời gian thì chúng ta hãy tận dụng tối ưu khoảng thời gian trống của mình để làm sao gia tăng thu nhập các anh chị làm công mà lâu rồi mà sếp không tăng lương một hai ba năm chưa tăng lương các anh chị ạ à, lâu rồi chưa tăng lương mà trong khi đó mình cống hiến rất nhiều thì đừng ngại ngần gì hãy lên gặp sếp và đề nghị tăng lương với những cái lý do 1, 2, 3 này hoặc là thậm chí là yêu cầu tăng chức luôn và anh chị phải đưa ra những cái cái mà nó xứng đáng với mình nếu như nó nếu như sếp đang trả lương không xứng đáng với những gì mình bỏ ra thì mình hãy nghỉ việc và mình đi tìm công việc khác nha các anh chị ha còn nếu không cho dù anh chị làm ở đó lâu năm đi chăng nữa thì không biết bao giờ mới được tăng lương đây là những cách để gia tăng thu nhập anh chị ha hoặc là các anh chị đề nghị làm tăng thêm thêm ca làm thêm giờ làm ngoài giờ anh chị ha thứ hai có thể các anh chị nên kiếm công việc thứ hai và thứ thứ ba ở bên nước ngoài người ta làm ờ, hai chót ba chót làm rất là nhiều công việc sáng như chiều tối làm thêm làm nếm này kia để tăng thu nhập còn người Việt Nam đa phần chỉ làm có một công việc thôi rồi sao các anh chị có thể là các anh chị nên tìm một công việc có mức lương tốt hơn một cái ngành nghề nào đó nó tốt hơn chúng ta hãy đi tìm hiểu đi đừng có ngại ngần đừng có sợ rằng à, công việc nó phải ổn định không có gì ổn định đâu các anh chị ạ à rồi chúng ta có thể làm sao kiếm thêm từ những công việc đi dạy thêm những cái trẻ gần nhà hoặc là đâu đó trông con hoặc là những cái công việc gì đó mà người ta đang cần chúng ta hãy tìm cách đừng có ngại ngần những cái, cái những công việc như vậy ha các anh chị ha rồi những công việc thủ công hoặc là bán hàng trên mạng xã hội sàn thương mại điện tử khi thấy có rất nhiều chị đang làm văn phòng làm uh, ngân hàng làm văn phòng nhưng mà sao ở vẫn đăng những cái tin lên mạng xã hội để bán thêm sản phẩm lên cái sàn thương mại điện tử điều đó rất tốt anh chị ha tập cho mình bán hàng thêm thu nhập thậm chí có những cái người sao à ngoài giờ có thời gian là đi chạy ráp những cái lúc rảnh chạy ráp đăng ký chạy ráp kiếm thêm thu nhập hoặc là các anh anh chị em nào đó đang làm những cái công việc như về thiết kế làm marketing à, làm về à, kế toán họ làm những công việc nhưng mà thời gian họ vẫn còn còn thì họ có thể đăng những công việc lên trên những cái cái website hoặc là những cái ờ, fanpage những cái độ nhóm mà freelancer freelancer là những người làm thêm làm thêm kiếm thêm thu nhập những người làm công việc tay trái anh chị ha ví dụ như người ta cần yêu cầu các anh chị thiết kế một cái video hoặc là thiết kế thêm một cái uh, hình ảnh một cái thumbnail một cái banner một cái poster nào đó nếu như anh chị giỏi về thiết kế thì anh chị nhận thêm công việc đó hoặc là thiết kế website tùy theo cái kỹ năng mà anh chị có được hiện tại trên Google có rất hàng triệu cách để kiếm thêm thu nhập chẳng qua là chúng ta không đi tìm thôi ví dụ là sao bây giờ thu nhập mình đang 15 triệu 20 triệu hãy tìm cách làm sao để tăng thu nhập lên 25 30 triệu hãy tìm cách lên một ít cũng được rồi từ từ khi mà các anh chị kiếm được những đồng tiền nhỏ thì tự nhiên cái dự án lớn nó sẽ tới ha các anh chị ha biết đâu á có rất nhiều người làm kinh doanh á ban đầu họ đang làm công thu nhập một tháng 20 triệu họ rất muốn đi ra làm riêng làm tư làm chủ khởi nghiệp nhưng mà họ không dám nghỉ công việc thì bắt đầu là họ sao à họ bắt đầu nhập hàng về họ bán họ làm công việc tay trái tay phải họ làm bắt đầu họ bắt đầu họ có nhiều hàng nhiều khách hàng hơn họ bán được nhiều hàng hơn rồi đến một thời điểm nào á, mà cái thu nhập từ cái việc tay trái của họ nó cao hơn cái công việc anh lương 20 triệu thì lúc này mà công việc này bán hàng á, bắt đầu ổn định rồi họ nhảy hoàn toàn qua cái công việc kia luôn qua cái công việc tay trái qua công việc làm phụ nghỉ công việc làm chính thì lúc này họ bắt đầu rất là cực để trở thành là người làm chủ luôn và từ từ khởi nghiệp kinh doanh và càng ngày buôn bán nó càng phát triển và thu nhập càng ngày lên 50 triệu 100 triệu 200 triệu một tháng